có những cái bình mà chất lượng còn tốt thì chúng ta có thể khởi động lại được sự sống của nó thôi thế còn những cái bình mà nó đã bị kém rồi nó sử dụng nó gần như nó kiệt rồi thì có khởi động lại cũng không giải quyết vấn đề gì cả ác quy xe điện mà để lâu ở trong xe mà không sạc bổ sung là nó bị kiệt điện ờ, kiệt điện sẽ dẫn đến cái hiện tượng là là là nó bị đảo ngược cực có thể dẫn đến là chết ác quy hay trong cái thời gian nghỉ hè vừa rồi đây cũng rất là nhiều cái, cái xe điện để không sử dụng không nạp điện bổ sung dẫn đến cái việc là ác quy bị ờ, kiệt điện và nó nhiều cái cục ác quy nó kiệt đến mức mà không nạp được điện nữa Đấy, nó chỉ còn có có, có, có 1 đến 2 v hoặc là không phải mấy v nên không thể nạp được thì đối với những cục ác quy mà à, cái, cái cái hình dáng bên ngoài của nó còn vuông vắn đẹp đẽ mà cái thời gian à, sử dụng nó à, nó không quá lâu ấy thì chúng ta nên khắc phục bằng cách là ờ, kích lên để cho ác quy có thể nạp điện nạp được điện trở lại và sử dụng một cách bình thường để nó tiết kiệm à, đối với lại kích bình ác quy thì uh, có thể được có thể không nhá chứ không phải là 100% các trường hợp đều kích được à, thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn mọi người cái cách mà chúng ta kích cái bình ắc quy nó bị quá quá kiệt điện để có thể nạp được và sử dụng thì đối với lại cái bộ nạp thông thường của xe điện đấy thì khi mà ắc quy nó bị kiệt quá rồi thì cái bộ nạp nó sẽ không thể nạp được điện Đấy. À, vì nó không nạp được điện cho nên là là là ắc quy của chúng ta sẽ không thể sử dụng được và muốn sử dụng lại được thì bắt buộc phải ờ, kích ờ, cho cái điện nó vào bình ắc quy ở một cái ngưỡng nào đấy thì cái bộ nạp nó mới có thể nhận diện và hoạt động được à, như cái bộ ắc quy này này à, còn rất là vuông vắn đẹp đẽ và cái đết thì tính đến ngày hôm nay thì à, cũng sử dụng được khoảng à, hơn một năm nhưng mà còn rất là đẹp thì cái trường hợp ấy kiểm tra nhé bây giờ đo xem điện áp của nó còn bao nhiêu vôn này. để cao hơn trên này điện áp này còn không không phẩy sáu này đây bây giờ tôi tiến đo cục bên kia rồi này đây hai cục đều còn có 0,6 bây giờ tiến hành à, thử xem là nó có nạp được không nhá bây giờ đấu cái dây này vào nhầm rồi Bây giờ ta đấu một cái rắc để nối kết nối bộ nạp nhé sẽ sử dụng cái bộ nạp này bộ nạp 12V này nạp bình ô tô luôn này đặt trong đấy này đây thử thử cắm vào đây cắm một cái sạc này xem có sạc không cố sắp tâm để để hẳn nữa nối chưa không sạc được nhá nó quá kiệt này các bộ nạp thì nó không thể nạp được điện Đấy, bây giờ ta tiến hành kích này rút rút rút bỏ cái bộ này ra rút bỏ rồi ra mang cái cục pin luôn đây ờ, kích nhá ta dùng một cái nguồn một cái nguồn 48V ờ, hoặc 36V đều được cả nhá thì trong trường hợp này thì mình sẽ sử dụng cái cục pin này lấy cái dây cắm vào đây lại dây cái hai dây cái cắm vào nhau ra được cắm vào từ từ trường hợp này mình sẽ sử dụng cái cục pin này 48V nhé cục pin này sẽ được ờ, đấu thẳng vào một bình ắc quy cắm vào đi cắm cái đầu ấy vào nhưng nhớ rằng là đấu thẳng thì ờ, không được ờ, đấu trong cái thời gian quá dài nhé Mình chỉ đấu cùng lắm là khoảng một phút đổ lại thôi Và thường xuyên kiểm tra cái cái cái nhiệt độ của cái bình này Nếu thấy nó nóng là phải rút ra luôn à, vì nếu mà để nó quá là sẽ bị phồng được cái cục này đây mình kích trong cái thời gian lâu là nó sẽ bị phồng những cái cục này Đấy, do đó là kích này là mình chỉ kích mình kích gọi là kích tức thời trong cái khoảng thời gian rất là ngắn thôi Đấy, và thường xuyên phải đo cái thường xuyên phải đo cái điện áp ở trong cái bình được kích này xem nó có tăng không bây giờ phải rút ra rút cái đầu kia ra rồi rồi đo cái điện áp bây giờ nào đo cái điện áp ở cái bình này xem rồi kích này lúc trước khi kích là mình đo có 0,6 thôi bây giờ mình đo là 11 ờ, v đấy nó tăng lên 11 v rồi nhá bây giờ dùng cái sạc cái cắm cắm vào cái bình này xem nào đưa hẳn cả anh nhấc hẳn cái cả cái sạc xuống à, bây giờ mình lại cắm cái sạc vào đấy tôi thấy này đây là bây giờ cắm sạc vào nhá đấy, cắm sạc vào là cái sạc cái nó nạp luôn được điện cho cái bình này này thấy chưa đấy, nó nạp luôn được điện cho cái bình này nhá nạp được điện cho cái bình này chứng tỏ rằng cái bình này nó đã được khởi động và nó sống lại rồi đấy Thế còn cái việc mà nó dùng được bao nhiêu lâu hoặc chất lượng nó như nào thì phải nạp xong Sau khi nạp đầy thì ta lại đưa lên cái máy này tiến hành xả Đấy, xả xem nó được bao nhiêu phút và chúng ta sẽ có cái công thức chúng ta sẽ tính ra là à, cái, cái cái cái nó nó sẽ đi được bao nhiêu xa Đấy, như vậy là đã nếu như mà cái cái cái bộ ắc quy này còn ngon thì là tiết kiệm được khoảng đôi triệu thay ắc quy mới vì nếu như mà bộ ắc quy mới dành cho xe máy điện hiện tại xịn thì giá nó cũng rơi vào khoảng uh, ờ, 2,5 triệu nếu như mà ta đổi bình cũ lấy bình mới thế còn nếu ta mua thẳng thì nó khoảng 3 triệu đó, thì đấy là cái bình xịn bình chuẩn còn không tính đến các cái loại bình mà làng nhàng khoảng triệu 8 triệu 9 cái bình đấy thì nó sẽ không không đủ cân và nó sẽ không có tuổi so với lại những cái bình chính hãng ấy được Đấy, như vậy là sạc đang bơm điện vào nhá Đấy, thì cái sạc này là một cái sạc để sạc ừ, điện 12 đến 24V nó sẽ tự nhận diện Đấy, và nó sẽ tự bơm vào Thế bây giờ mình lại tiếp tục kích sống cho cái bình thứ hai này nhé giờ lấy cái đồng cháu lấy cái đồng hồ vạn năng đo cái điện áp của cái bình ờ, này xem nó có bao nhiêu vôn đo cái điện áp này để cao lên thì mới nhìn thấy để hẳn đến trên này đây là cái bình cái bình thứ hai trong cái bộ này ừ, khi mình đo nó chỉ có 0,6V này không 0,6V thử cắm cái cục nạp vào này Rút cái đầu nạp vào cái kia ra Cắm vào cái này Sao phải rất nhiều thế Nó hay rắc mà Nha, cắm vào đây nào Này Đấy, để cắm ờ, dây nạp vào bình nhưng mà cái sạc này thì nó không hoạt động gì cả Đấy. Cái sạc này nó không hoạt động nhé Chứng tỏ vì là cái bình này nó quá kiệt rồi Rất là kiệt, kiệt còn có 0,6V rồi gần như không còn gì cả Nó không còn cho nên nó không thể nạp được Giờ cái này kích nhổ cái đầu ra Cảnh cho anh mượn đi cục pin ấy Đây Mình lại sử dụng cái cục pin này mình cắm vào đấy nhớ là cái cục Win 48 này kích thẳng cho cái bình 12 nhá thì thời gian kích rất là ngắn thôi khoảng 30 giây đến 1 phút thôi không được quá lâu nếu mình kích quá lâu thì nó sẽ bị phòng bình đấy hay nói cách khác nó bị chữa bình mà chữa thì là coi như là bỏ luôn đấy người chữa thì còn để đẻ chứ bình ác quy chữa là bỏ luôn Nhớ nhá Không có đã chữa rồi thì không có giữ làm gì cả Cho cho cục này xuống dưới Rồi kích kích khởi động lại sự sống của cái bình này rồi tạm thời đấy đã rút cái đầu cái ra đo điện áp ở hai bên này thế nào rút đầu ra đo điện áp ở hai cái cái cái, cái cục này thế nào bao nhiêu vôn rồi? 10.8 vôn 10.8 có thể nạp được Thử cắm vào bộ nạp thế nào Rút ra, rút nhớ rút cái dây này ra Đừng có cắm thẳng vào đây 10.8 vôn có thể nạp được nhá Đấy chứ nó chỉ trong vòng khoảng 20 giây thôi là nó sẽ đã khởi động lại được cái sự sống của cái bình này rồi Tắm vào đây nào Nạp được rồi Đây đèn bắt đầu chạy đấy như vậy là ta đã khởi động được sự sống cho hai cái bình ắc quy trong tổng số 5 cái bình ắc quy mà đã bị quá kiệt trong cái thời gian nghỉ hè hay là nghỉ dịch Covid